Rồi, xin chào tất cả mọi người Mình là Hợi Cái youtube của mình là Lê Hợi TV Thì hôm nay video của mình sẽ Làm về chủ đề về sàn gỗ Sàn gỗ đây rồi Sàn gỗ Đây là một mẫu sàn gỗ của mình nha Này Một quyển mẫu đây, ví dụ thôi còn công ty mình nhiều mẫu lắm quá à. Mọi Đấy. nhìn đi đây có mã này đây mã HP01 Đấy. tám màu hai ba bốn năm này năm này năm này sáu này bảy tám đây là ví dụ một một dòng anh nhé mình à, làm rất nhiều dòng đây là sàn gỗ công nghiệp Đấy, xem màu này dòng này. mình thấy màu nào cũng đẹp 81 Đấy. hiện tại là hiện tại khách người ta ư màu này màu này nhưng màu này đại màu mã không ờ, đây, màu này màu vàng vàng này vàng này đây này mã không một này thì mọi màu cổ thì trước người ta dùng nhiều đây là dụng công nghiệp nhé cốt tiếp bên mình nhập từ nước ngoài về và sản xuất Việt Nam hàng này thì hàng chống nước cong vênh không thấm nước bong chóc đây đây bong chóc mặt rất, rất là mịn thì cái thành phần của sàn gỗ thì hôm nào thì mình sẽ làm video riêng để giới thiệu các bạn thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái màu sàn gỗ Đấy. thì màu này là dòng hâm bớt có 8 màu thôi còn nguyên nguyên cũng thế 8 màu thì đây là gỗ công nghiệp nhé thì bên mình thì làm tất cả các loại sàn sàn gỗ tự nhiên sàn gỗ công nghiệp sàn gỗ ngoài trời sàn nhựa trần nhựa nói chung làm hết cứ khách thì bên mình sẽ làm bạn thấy là bạn thấy màu được màu đa dạng không màu cổ màu hiện đại cũng có cổ cũng có thì mình đây công ty mình này gọi công ty Đức Phong nhé thì trang web của mình là là sàn gỗ đức phong.com ai cần thông tin chi tiết thì cứ vào trang web bên mình trang web mình là sàn gỗ phong.com thì trên trang web đấy thì có đầy đủ các loại thông tin loại sàn các bạn cần tư vấn thì hoặc là các bạn cứ alo cho mình số điện thoại của mình là 0 8888 222 mình giới thiệu luôn thêm các bạn đây à, màu đấy loại này chống nước cong quanh nhá không ngập nước không thấm nước Đấy, vỏ rất đa dạng đây, đây giới thiệu qua cái hồ sơ nông lực bên công ty mình quyển này thì có gồm có cái đấy chứng chỉ của các nhân viên trong công ty đây bằng đại học đây là bằng đại học của bạn bạn à, bạn tên gì nhỉ Lê Duy Linh cấp bằng à, trường đại học ở à, trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vĩnh Phúc các bằng tốt nghiệp các đẳng công nghệ kỹ thuật cơ khí các bạn này bên cơ khí sang làm thần gỗ <laughs> hay trái nghề đây bạn này thì Đấy. Đây, các công trình mình sẽ mở cho các bạn các công trình nhiều công trình nữa nhưng mà công trình trọng điểm đây hợp kinh tế sau là hợp đồng kinh tế đấy. đây công trình này bao nhiêu người vừa rồi mình đã vừa rồi mình à, giới thiệu với các bạn là một à, dòng ví dụ một dòng sàn gỗ công nghiệp dòng rồi là có thương hiệu là Humbert Humbert của Đức thì cốt thì mình mình nhập từ nước ngoài về và sản xuất tại Việt Nam thôi nhưng mà hàng này chất lượng cao nhé thấm nước chống thấm nước cong vênh không bong chóc bảo hành trên 10 năm bạn nào cần sàn gỗ thì luôn mình nhé video tiếp theo mình sẽ giới thiệu và cụ thể hơn từ uh, loại một và các ừ, kết cấu làm nên một cái ừ, sàn gỗ như nào thì mình xin dừng video ở đây và ờ, xin chào các bạn nha à quên Ờ, các bạn ờ, xem video thì nhớ ủng hộ ờ, cho kênh youtube mình nhé kênh youtube mình là lê hợi tv các bạn hãy đăng ký comment like xin cảm ơn tất cả các bạn hello xin chào